em khóc em rất buồn nhưng vì sao em chẳng thể hiểu anh đợi chi em thì nhau siêu khủng lòng